بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كنت con thầy dạy mọi người rất biết nghe rap to này cái làm bài thì toán này cứ con thầy dạy cơ mà clone chẳng bồi xịt bồi con thầy rap ពេលគង់តែខិនអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺតែយកតែអឺតែក្លៅវិធានការឬក៏ក្លៅចលាន ទីសាគឺតែយកកំណត់តួនាទីញោនៅលេកំណត់លពីញោពីលពីពាក្យណាពាក្យគង់តែខិនអារម្មណ៍ហ្នឹងព្រោះនៅទីតហ្នឹងគឺតែយកកំណត់ហាឡាស់ញោនៅលេតើញូរហ្វូឬក៏ណាសាប់ព្រោះនៅចុងក្រោយហ្នឹងគឺតែខានអាឡាម៉ាត់ ភ្នាក់រាប់នៅកងហ៊ុនលេតយ៉ាប់និយាយក្លៅឈ្នេះនេះដើម្បីអារ៉ុបពីឡាសាតឡាំអឺណហូនឹងបើសិនជាដើរទៅអារ៉ុបគឺទៅយកបោកមេក្លៅរឿងនេះទីសាវស៊ីហ្វាញូហ៊ុនលេតើញូគឺជាមុបតដាឬក៏ជាហ្វាអែលឬក៏ជាកិកៃនៅវស៊ីហ្វាហ្នឹងហ៊ុនលេពីញូពីតញូណា បន្ទាប់មកពាក្យ mubtada ក៏ fa'il ពីឡែព្រោះទីក្លៅយកខានយើងញោបើសិនជា fa'il យកងាអំពើ mubtada យកងាអំពើមានលេខយករកអូកេយកងាណាសាប់ឬក៏យកងាចរមកគេនៅនោះមកចុងក្រោយយកខានអាឡាម៉ាត់អេរ៉បងាហ្នឹងលេខតើញោបើសិនជារកអូរកអូហងតំមកឬមួយក៏បើសិនជាញោណាសាប់ណាសាប់ហង fatha ឬក៏ហងគេកែនឹងព្រោះទៅបែបលោះក្លៅជំនេះនេះហើយនេះទីតនគេ bói tìm dây tay mừng gương isem mình hôm nay lại từ em dây tay mừng gương isem thom đa isem thom đa cứ là cái này thế nào isem thom đa cứ gần gần gần Arab nhu hong tùm mó thân này lệ isem thom đa bữa xem chị về cùng gần dọc Arab nhiều nữa nữa về về lại gần phố cứ gần phố nhu hong tùm mó tầm món quê quê vàng hà xá rư mô có tòa gửi yêu tầm mò và lại thôi và nó bởi sinh dịp gần là xăm vỡ cứ gần là xăm nhau phật ha hôm nay lại gần chạy về phật ha với nhau xa có hô tòa có hô gửi yêu phật ha thì xem thom đa bởi sinh dịp gần chờ đợi nhau hôm nay lại gần chạy về cả là với nhau tòa có hô xa có hô xem gấp chờ giảm nấy phi el đi xem hổ làm bởi sinh như lệ gần trẻ dám hôn lệ gần trẻ su côn phải nhau rồi nó gây từ lao tìm gì rồi cái lệ nhưng ta con hạch luôn mưa gần chú gần tung phải chú con chú còng con nứng cứ về cùng gần rô phộ nhún nè gần hô rô phộ không tùm mò gặp đại kỵ gầy bởi nó về cùng gần là sạm nhún nứng gần hô là sạm bằng phát hà ồ nó về cùng gần chờ nhún nứng gần hô chờ hằng cắt rõ ồ negape gang jensam nyo vl nương nữa nè gang ho jensam hong sukuno và nó phe lô cứ giao cái ngọn đi giờ phe lô cứ bởi sinh gì garo phố cứ garo phố tùm mò sắp nó sắp bằng phật hà chát với chát cái sro và nó bởi sinh gì gây jensam vl lại xa cứ gây jensam nhung sukun phe lô hơn nữa chị tè chú lô nó ăn lô phải rồi nha ប៉ុន្តែខ្ញុំតែឲ្យចំនួនខ្ញុំតែកនឲ្យចំនួននេះពេលគុំកងរហ្វូញូកងរហ្វូញូហងតមោអូយ៉ាងមូសាន់ណាមូសាន់ណាគេនិយាយលោបងយ៉ាឡាំស្លាមនឹងកងយូអ៊ីសឹមតាសនីយ៉ាអ៊ីសឹមតាសនីយ៉ានឹងយ៉ាមូសាន់ណានេះអ៊ីសឹមតាសនីយ៉ានេះហ្នឹងលេខតោថលគីតាបគីតាបុននេះអបអបគីតាបនឹងគីតាបានេះតោបតោបនេះកងយូញូមូសាន់ណាហ្នឹងលេខ ញូបញ្ជាក់លេខសិភៅនឹងតបោះហ្នឹងយើងពេលញូលេខមូសាណាមូសាណាពេលគងរហ្វូញូលេខអ៊ីសិមឡៃគងជាមូសាណាឬក៏អ៊ីសិមតាសនីយ៉ាហ្នឹងពេលរហ្វូញូកាហូរហ្វូញូហងតមោះយកកងនេះអូគឺកាងរហ្វូញូហងអាលីវបើនៅពេលកាងណាសាប់ញូពេលកាងណាសាប់ញូនេះកាងហូណាសាប់ហងហ្វាត់ថាអូមូសាណានេះតែតំយ៉ៃណានឹងពេលកាងណាសាប់ញូគឺកាងណាសាប់ញូហងយ៉ាកាងបដៅយ៉ាជំនួសហ្វាត់ថា Bueno, pero ganchar ñu cứ ganchar hong ya gai. Nâng thấy canal nào và nếu cứ chỉ cả này lực lên là bây giờ một sân na bây giờ chỉ gặp phụ nhau đây là alamat rồi phụ nhau nó cứng liều cần tầm mò và nó bây giờ gần sắm nhau alamat sắm nhau cứ già chỉ cái tiền ăn nuột vì thế tầm dây coi ta cái và phải là cái cứ chờ mong ra cả salem chờ mong ra cả salem này bây giờ phụ nhau cứ gặp phụ không phụ vào giờ lại mus còn gần islam nữa nè muslimuna nâng vào đấy cứ ai à, là mặt phổ nhổ ô cần tùm mỏ ô cần tùm mỏ nhiều còn gọi nữa nhiều trọng gần nhiều nhiều mười làm con bị xe tuyệt cái tuyệt tiệp như lấy con mình tray nè con này nhiều hôm ngại giao gà ô rụp phổ cái trọng gần là sập cái trọng gần này nâng bê gần chờ đợi nhú gần chợ hồng giá bộ gần là sắm nhớ con là sắm hồng giá này thì bọn giờ cắt sai lầm này nè សាកេចមមអណាសាលឹមចមមអណាសាលឹមពេលករហ្វុញធម្មតាគ្នាពេលករហ្វុញករហ្វុហងតមនេះធម្មតាហូបបញ្ហាអូបើនៅពេលកងចារញូយកពាក្យមុស្លីម៉ាតនេះណាពេលករហ្វុញករហ្វុហងតមធម្មតាមុស្លីម៉ាតុនពេលកចារញូកចារហងកស្រះធម្មតាតែពេលកងណាសាប់ញូពេលកងណាសាប់នេះរហូតណាសាប់ហ្វាថាអូគឺកងណាសាប់ហងកស្រះអូនេះលេ muslimatin không ai chạy tan chừng ở nếu chừng vậy như lại trong trong mừng thông đà về gần chờ nhớ cứ về gần là sắm nhớ cứ gần là sắm cái sọ này tại về gần rồi phụ nhớ rồi phụ không tầm mò gần chờ nhớ chờ đang cái sọ thông đà nhỉ giàu giàu bà con tu tự nhỉ hôm ta kệ chùm lại đó có thể giả cái nào là bạn ấy bạn ấy cứ chia rục một tự giả tới cái nào rồi như cạnh này bị sai đôi nè ហើយសារកែនេះគឺគេអ៊ីវអ៊ីសឹមល្មើលំសភូមនិងគេអ៊ីវអ៊ីសឹមណាំ ប៉ុន្តែទីមួយទៅមើលវាដោយសារតែគេនៅទីមកសាប់អឺកនជំហរនឹងអ៊ីសមលមើនេះយកអាបូកាអាបូហរៃរ៉ោះគេណាអាបូហរៃរ៉ោះទេបោះលោអាបូនឹងវ៉ាវណាអាបូវ៉ាវនេះគឺជាអាឡាម៉ាត់រូហ្វូរបស់អ៊ីសមលមើអាប៊ុនអាបូណាណាយ៉ាងហូលែតមោះនឹងអូលោះនៅពេលយ៉ាងណាសាប់អ៊ីសមលមើហ្នឹងគឺ gần sắp nhu hong à liếu ô cần phát hà ố bộ gần chợ nhu gần chợ hong già giờ lệ abba bà cả già hừ nấm gần sắp nhu à làm mặt là sắp nhu cứ à liều tôi dạ cái nào là vậy nè không ai eh, khăn như lệ hầu thi khai ô tôi dạ cái nào như nên gì già hôm nay là về gần chợ nhu gần chợ hong già abi cả rồi có abi Muhammad cười abi Muhammad già robot Muhammad biển ចុងក្រោយសម្រាប់អ៊ីសឹមណាមមនូមីណាសរអ៊ីសឹមគងរបៃចេពីតរជាងអូចេពីតាសាឡំស្លាមនឹងអ៊ីវអលអ៊ីស្មុលឡាឌីឡាយ៉ានសរិហ្វឬក៏អ៊ីសឹមឡាយ៉ានសរិហ្វមមនូមីណាសរយេកោញ៉ាសំខាន់សរិហ្វសរិហ្វនោះឬក៏សរិហ្វសរិហ្វនោះគឺពីតរអ៊ីសឹមគងរបៃចេពីតរអូនឹងពេលរហ្វញុងតមោះធម្មតាកិនលេកោចេពីតមោះតរនឹងអូវាចេពីតមោះសាតែតមោះធម្មតាពេលកងណាសាប់ញុកណាសាប់ហង fathah ធម្មតា pedagogic vector ដោយសារវាញូមមនួមីណាសរហ្នឹងមមនួមីណាតាន់វីន pedagogic vector ចម្លែកពេលគងកងចារញូកងចារហងហ្វាត់ហាហ្គេហ្នឹងដែរកងចារហងកាសរោមមនួមីណាសរណានេះជាងគេពេលងិនកននេះលេកនឆងទាំងរឿងអ៊ីវទីភាសាណាហូលេរឿងអ៊ីរ៉ាប់ញូហង អាឡាម៉ាតអ៊ីរ៉ាប់ហ្វារអ៊ីយ៉ាហ្វារអ៊ីយ៉ាហ្នឹងនេះលេសាខាហូកិនអាសាលញូអូបាទនេះយូអាសាលតមោះហ្វាត់ហាកាសរោសុគូនណា Pompini biasanya kan dia hujah lo kan dia ពេលពេលនៅអារ៉ុបនៅគេនោះគឺណានិយាយហ្នឹងតែឯងឌុំឡើសារគេហូកណាឡូមើលទៅបែរទៅហ្វាំងក៏បែរនេះតែជាមកសកាសាលឹមនេះរពុញុងវ៉ាវសាប់ញុងយ៉ាចារញុងយ៉ាតែពេលថ្ងៃហ្វាល់អូទៅបោះលោបាំងនោះក៏ខ្នៅគេអូខេស្ងាត់ fail វាគឺ fail មើលធម្មតា fail ទៅថលេយ៉ាសាបូ nên gara fo nyo hong tbo gana gần nyo nhau ga ja zam nyo sukun nhau fi'il nyo ho char ni o fi'il nyo ho de ja zam fo na sam ta ba san chi fi'il mới giao pi lại yas habuna rồi có yas habani nên gần rô phộ nhô nó gần rô phộ nhô ní cứ số bố tin nôn số bốn hôm nay làm ta nôn nâng tọ nôn nâng hầu bỏ nôn ta bê gần là sạm như vậy ពេលកណ្ដាសាប់ញូគឺកណ្ដាសាប់ញូហងហាសាខ្លួនហ៊ុនលេកឡប់នូនញូឧទាហរណ៍ហូអានតើមើលមើលអានគឺអានយ៉ាសាប៊ូហូនូណូនូនេះឡប់ពីនេះអានយ៉ាសាបាកឡប់នូននឹងពេលកណ្ដាសាប់ញូនឹងគឺកណ្ដាសាប់ហងឡប់នូនហាសាហ្នឹងឡើងឡប់នូននឹងឡើងទៅពួកនូនតមកជុងយ៉ាសាប៊ូណានពេលកណ្ដាចាញូហូចារអូ فعلنا نهو جار او ننغا هو لا نيو جار او gần gần không là luôn lại bữa sinh chị làm vợ à, bằng làm yes habu gần gần luôn luôn luôn người lại nếu là à, là ai mặt nó cứ ហាប៊ូគេលប់នោះគេនៅគេហាសាហ្វនោះនឹងគេអាឡាម៉ាត់ចាំញូនឹងគឺហាសាហ្វនោះ Bini cũng con tuổi dạ canal nhiều con tuổi dạ fan à, nhiều dạ thao nhiều bữa sinh gì con tuổi hô fan hô canal lố cứ e rập chừng on nhỉ Bini con tuổi dạ fan nhiều giàu mê lệ nhỉ bộ fan lo nó do gì thân là tiếng phan con đôi ní đó vì hiểu không kỹ ngày kể ô đôi ní con cùng tỏ nhẹ đi nhảy làm gương nghe đó trong cái này cứ phải el một đó đấy cũng hầu bố có họ tổ mà chúng bố có họ nó cứ bố họ liều vào được coi giá đấy yêu bố có họ à, liều vào giá bởi sinh gì tổ mà chung phải el một đó đấy gần yêu phải lên lại al mu'tallul akhir fi'il con hộp của gõ tổ mà chung fi'il ni fi'il đó đấy con hộp của gõ tổ mà chung nó bị gà rụp phụng như gà rụp phụng tụm mò thăm đá nha gần là sắm nhớ gần là sắm ông phát ha thầm đà gần lại bên nương gần gần chạy với bỏ ô bên nương chạy với bỏ gần lại bên nương so hết bên nương مقدر ចំណែក fail មន្តរៈហូកុងហូពកហកតមកចុងបើនៅតាល់គូននឹងជាសាំយូនឹងជាសាំយូហង hadaf huruf illa ឧទាហរណ៍ yarda យល់ព្រមព្រមនឹង yarda នឹង yarda ឬក៏ yad'u du'al កៅ du'an yad'u nang pil garo fo nyu garo fo hong tamah muqaddara ni garo fo hong tamah muqaddara gần sam nyu gần sam hong fatha muqaddara fatha muqaddara bọn ta pil gần ja sam nyu gần ja sam nyu hong lop po ni kla hong ni le ờ, lam lam yarda bây giờ lam đâu cái nào đấy cứ gặp bỏ gì là hông nay là ờ, à, cái này gặp bỏ gì là hôm nay giật ú bên con người giật giam nhau cứ អូឡាំហ្នឹងគឺឡាំយ៉ាតអូកបវ៉ាវមកជុងនេះខ្លះហើយនៅគេគេសាមយូហង hazaf huruf illah យកហេកយតាទេឌូនីគង់សំខាន់ជាងរាងសម្រាប់នៅសេះឋានៈទីសម្លិនទីផ្លោះគឺកាហ្នឹងគឺថារូនីហើយហើយនេះតែយកកណ្ដាលតែយកហ្វាល់ញោងាពើដែរសំខាន់គឺតែថោលចកនទៅយកនេះរាងហូផ្ដៅ អឺទំោះហ្វាត់ហាកស្រោះសុគូនអូគឺអបដាញូហងអាឡាម៉ាតអ៊ីរ៉ាបហ្វារអ៊ីយ៉ាយកអាលីវយ៉ាវ៉ាវយ៉ាកស្រោះពេលកណសាប់ញូវ៉ាវអាលីវយ៉ាហ្វាត់ហាពេលកចារញូសុបូទិននូនហាហ្សាហ្វនូនហាហ្សាហ្វរ៉ូអ៊ីឡាដូនីពីប្រទេសកណាលដូនីហូហូនេឡាពាក្យលំភាសាកັບគងយកលបោយកលកសាយកលៀនពាក្យហ្នឹងគឺញាតតលំចលានសា ហើយលេខអាចផ្ដៅហូរទាំងពីរយ៉ាងទេហ្វាល់មេលេខ10នេះគឺអាចងាក់គេគេជាងឯងឡើងពាក្យទាំងចោលគឺដើម្បីចូលដូចនេះណាហើយយកពូលវិយវិញ kan tiga tiga okay kan i pa ti to bang pa ti to នេះគឺអនុវត្តជាក់ស្ដែងមឹងវគ្គទីសានេះទីនិយាយឡើយរបៀបអេរ៉ុបហ្នឹងគឺវគ្គទីតនេះទីកាន់បន្ថែមឧទាហរណ៍ដែរយើងដើរទៅអេរ៉ុបពាក្យ al-muslimani ya dạ, rob nyu ngai bực nâng dâu dâu làm dạ đi xa nhà thì xa nhớ tự dạo gạ bị nâng mày vợ cá tiếp đây Po mà gà đấy nào bây giờ ta đây vậy al-muslimani gạ bị như mày vợ mấy dâu vậy thì dâu vậy thì xa nhớ mà xin chỉ hay dâu trong lệnh nhớ thì này làm vậy thì xa và nấu. à ta mới thì cũng nập và di pha nhớ hồi để thì cũng nập bị nhớ thì bị nhớ này to một bị cái này muslimani នឹងតិយនឹងអត្តន័យនឹងតិយយល់អត្តន័យទើបអារ៉ាប់កើតទើបអារ៉ាប់ជឹងនឹងតិយថោលលាំងលេវើត្រឡប់យះតអារាំងអ៊ីស្លាមនឹងតអារាំងគង់បានអូកមៃអ៊ីស្លាមនឹងមឹងមកកានឹងតអារាំងអ៊ីស្លាមនេះកាងត្រឡប់អូនលេញូកាងងាក់អនងាក់ត្រឡប់នេះនឹងហូនលេញូកាងញូជាប្រធានលំឃ្លានឹងញូជា file តែអានអ៊ីមេរិន file ណាបើសិយល់ណា Nâng al muslimani cháu do mi din sa nha thì tập đi mi din sa mengenai kong pau mi din ni và nó nyu marfu tem mje lo je lengga isa và nó từ lại tre samai mai nó từ lại wa ala matu rafihi bini tiha hau tầm mò giàu gạ đi sa cái ờ đi sa cái tiha bỏ tầm mò hôm nay muslimani hu tầm mò nó kia và ala matu rafihi tiền kaidah tiha mai អាឡាម៉ាត់រូហ្វូរបស់មូសិនណាអាឡាម៉ាត់រូហ្វូរបស់មូសិនណាគឺអាលីវអាលីវនេះកៃដាមិនកៃដាខ្ញុំនឹងអាឡាម៉ាត់រូហ្វូរបស់មូសិនណានឹងវ៉ាអាឡាម៉ាត់រូហ្វីហ៊ីអលអាលីវទៅជាអាលីវឡាំវិញហើយហុកខាន់តំនីអូណាកន្តឯងបើសិនជាបើឡាអាឡាមរូហ្វីដមោះទេខាន់តំនីនេះតែបើសិនជាអាឡាម៉ាត់ញូអាលីវឬក៏វ៉ាវឬក៏ subutinun ke dia kan wal hai ga sa le nyu chong kal nyu ờ này le nyu chong mung thom dai ya nyu to kal nyu mung gương thom dai ya nang dia kan wal hai ga nang te ka kan o te tre chu me ka la nang tre pha si la sa nok to sa nang te le li annahu li annahu na ka yo nyu ka yo ja pi pi muslima ni na ka yo nyu li annahu ដោយសារវាណាកូននេះណា contrariant le passant chambo musanna để xa tại nhu cư chia musanna này nếu beri jauh ya vậy làm fa'il marfu wa alam tu rafihi al alif musanna coba sen chia tiền lệ ra'aitu al muslimaini kau boh tua gang gang kumpan umat Islam nang yusalliyani fil masjid ញូកំពុងតស្នេហ៍តកាងញូហ្នឹងឡាមស្ជីតទេអារ៉ាប់មូស្លីម៉ៃនីលេបទេកាមូស្លីម៉ៃនីបើមិនមូស្លីម៉ៃនីចេះព្រះកហូអូខូឯទេតែទេលេញូគេជាមហ្វូលំប៊ីដេសាលេទេមយេលយមបយទីសាញូទីយកកំណត់វ៉ាស៊ីហ្វាញូបើណោះទីទីតញូទីយកកំណត់លេញូនឹងការ៉ូហ្វូឬក៏កាណាសាប់នឹងមហ្វូលំប៊ីណា hô cần thể một 호로 포어나 간데 cứ 포름 비는 sau này lại dạo gần là sạm nhau bị xà máy wa ala matu nasbihi ya công này nhé wa ala matu nasbihi tiếp lại phát tha ôm này để sao lại nhu quy chiêm sanh á thì lại al ya tiếp khăn đầm ni ở thì thì to này cái thì khăn một hạt cái để sao lại bớt sinh chia ala matu nasbihi phát tha ok thật để sao lại FL à, được gọi xem tu tới nên cứ gần là sạm phát tha nhỉ thì em bạch khăn một hạt cái ô តែបើសិនជាអ្នកសាប់ឬក៏រូហ្វូហុកកៃមឹងតមោះហុកកៃមឹងហ្វថាតយៈខាន់មូលហេតុយ៉ាងអានឹងតលលីអានណូមូសាន់ណាដូនីយ៉ាចុះបើសិនជាទីអឺរ៉ុបអលមូស្លីមូនីវើត្រឡប់យកកនកាន់ប៉ុនអ៊ុកមែអ៊ីស្លាមនឹងមឹងមកកានឹងតលអលមូស្លីមូណាសាកនអ៊ីស្លាមនេះកាន់ត្រឡប់នឹងយូគឺជាហ្វាអែលយូគឺជាហ្វាអែលមករហ្វូយកករហ្វូយូ وعلامة رفعه الواو អូខាន់ទំនីអូតនកែខាន់មូលហេតុយ៉ាងដោយសារលេញូកិនញូកិនរហ្វូអងតមោគេលេលីអានណាហ៊ូយកញូនោះគឺដោយសារគេជាងរហ្វូញូវ៉ាវដោយសារគេដោយសារលេញូនោះគឺជាចមោអលមូសាការីសាលឹមចមោមូសាកាអសាលឹមកងគេនិយាយលុយជាងចមោមូសាកាសាលឹមមូសាណាតមីរិនតែតែកតាបលោះណាណា គេត្រឡប់នេះបើនោះសម្រាប់ងឡើងគង់មកអ៊ីវីដេអូនេះជាលើកទីសានឹងបើសិនជាសាឡាំតូអាឡាមូស្លីមីណានឹងទីឡែមូស្លីមីណាគឺជាអឺគេឡប់ណាកាន់តែហេកាមិនគេឡប់ណាឡែគេកាត្រឡប់ stop video ណាចឹងពេល live ឡើងបើសិនជាមូស្លីមីបើគឺតែ tiga tega nyebamai al muslimina ismun majrur wa alamatu jarrihi wa alamatu jarrihi al kan ja kan kasrah mulai ya li li'annahu li'annahu jam'ul muzakkar salim lisale nyunun kuici jamak muzakkar salam ni. dah bani bang lah enggak Tama Alhamdulillah. Al-Muslimin mani. Nukici isim majrur. Wa alamadu jarrihi. Al-ya. jam il muzak. Liannahu jam. Jam i itu kejaman. <laughs> Liannahu eh, jam u. Jam ul muzakkar salim. Jam u muzakkar salim. Okay now. Besen cie nyuki isim mudilah lianahu asma'ul kamsa. بسنجنيو كجي فعل مثل لأنه من الأفعال الخمسة هو بنها كي بني كان تيجي إعراب اسم جواب فعل وإعراب غاب وثلا قد تيجي إعراب راجع إعراب فعل trong cả một اسم sit cần lệ như tùm rung chia cả nha và lại con thể thao Arab Islam rồi giờ nó cứ như năng Arab VL Arab VL cứ thì sao như tự dạo than kann Fiel Dlau. Pemu Pi Raja A Hang Jaraji U Mai. Jaraji U. Tua Boh Nei. Nung Pemu Raja A Mai Arab Dlau. Raja A. Raja A Hukan Jau Isemo. Nhu ai lại chạy nó lại mục tịch đã. ឬក៏ cover គេម្លេះញូចំណិនអូញូ GFL នឹងទៅចាប់ដើមកោះពីគឺទៅយកខានខានងិនញូងិន FL នេះតែញូគឺ GFL Madden fi'lun madin chạy PO ở chạy liền làm ô người chạy cần chạy al fi'lun madi ô cần nên fi'lun madin chụp tùy nhu mày này vậy fi'lun madin và nó tại sao lại fi'l madi đó fi'l madi gì tu từ gần bina fi'lun madin mabni mabni này lại dạo gần bina nhô al fath هو يا دنيا كان يا دنيا فعل ماض مبني على الفتح ពេលនឹងកង្ខែមអាឡាអាគីរីហ៊ីថែមនឹងក៏ហូរឯតូននឹងដែលថែមទៀតថែមនៅតែយ៉ាបើសិនជាទីលិនយ៉ាល់មិនថែមគឺយកធម្មតាទៀតតែនិយាយគឺអារ៉ាប់ពីណាគេកាន់គឺក៏មួយព្រាមកជុងនឹងដែរអាឡាអាគីរីនឹងថែមទៅជាដូចនេះហូរយ៉ាហ្វលុនម៉ាដិនមកបនីអាឡាល់ហ្វាត់ ចុះបើសិនជាញកម្មហង្តារយៈអានេះញកម្មហង្តាយកទៅញលែរយៈរយៈណាកាន់តែត្រឡប់នៃនឹងទៅយកអេរ៉ាប់ឆុកនេះសិប៉ុន្តែអវលពីទៅយកខាន់ងិនហ្វេអេលកាងកាហ្វេលុនម៉ាដិនបើនៅម៉ាបនីម៉ាបនីនឹងយកខាងពីណាញូអាឡាអាឡាគេនៃអាឡាសុគូនដូចស្អាគេគេបោះសុគូនតអំណេះនឹងទៅលេម៉ាបនីអាឡាអសុគូន ធម្មតាបើសិនជាទៅខានមូលហេតុយ៉ាងនេះបើសិនជាទៅខានយ៉ាងឆុងយ៉ាងនេះធម្មតា fi'il madi យ៉ាងយ៉ាងពីណាយុទីងក fathah ទីងក fathah តែបើសិនជាទៅយ៉ាងពីណាយុទីងក sukun ទៅយ៉ាងខានមូលហេតុយ៉ាងដូចគេជាងពីណាយុងក sukun បួមពីណាងក fathah យ៉ាងងកនេះអូនឹងទៅត្រេហ្មង li'annahu li'annahu អូបែនេះណា li'ittisal មួយកៅអី دخل لأنه اتصل بنون الجمعي كهود كتيم جيغو غو فنا فنا تلا لاتصاله na, نا الفاعلين ô thì hơi lại thì ra mấy tuần này gần về thì giáo chứ cần lệ bây giờ nhà tôi nâng tăng như về mình tụ tuyệt bảo về ờ, thì thay mình đi mấy còn cái nè mặt sôm nhớ nè lòng bẹ nhớ nâng về thay mấy lịch tê so lý do nhu cam hong nôn loan file នេះជាងយ៉ាងពីណាញងកសុគូនណានឹង file មកទី7វេទកម្មក្នុង loan ណាហ្នឹងគឺកពីណាទាំងកសុគូនតែទីមានលេសហបណាករណានឹងវេទកម្មណាហ្នឹងគឺយ៉ាងពីណា file មកទីងកសុគូនងកសុគូនងកសុគូនទី2 file មកទីវេទកម្មក្នុង loan file កម្មហងតាដែររយៈទូសហបទូករៈទូយកកហងណាដែរ Vetakam hong không không ờ, nun không ta toma tôm ti nó cứ gần bị này thì mà còn lớn lên tới những cam không vào chả mà giao pia ờ, rồi chả ủ rồi chả ủ phải mà thì cái bên tay những cam không vào chả mà rồi chả u nâng tiền lại thì khan nghìn phải đi cả mấy phải lớn sharing តមិននេះឡងទំយាស្អីថាម៉ាត់ម៉ាត់ឡងអូខេនឹងរយអូនេះ fi'lun madin តែខានងិនយ៉ាងយ៉ាងកាព្រោះនៅទីលមកបនីមកបនីសម្រាប់យ៉ាងពីណាញោមកបនីអាឡាទីព្រះនេះមិនអាឡាគេបោះព្រះនេះគេនេះទីព្រះមកចុងព្រោះនោះណាយកវ៉ាវនេះគិនចុងព្រោះអូវ៉ាវនេះតមានហ៊ុនលេពាសាគេញោគិនចុងព្រោះអូ mabni ala addam ពេលគង់តែផ្ដៅពាក្យ mabni គាត់ដែរពេលគង់តែផ្ដៅពាក្យ mabni mabni នឹងប្រេះនេះក៏ចេះតាមជងអូទីហោលេ ala al fatha អូនេះឆងប៉ុន្តែទីហោលេ ala tamma អូគេ mabni ala tamma ឆងវា mabni ក៏ចេះតាប្រញោអូគឺកបតាក្លា sukun yo tao sukun yo tao nang ga lu yo yak sukun yo ko mabni ala sukun ala damru da kan wal hadiya litisalihi biwaw biwawil jamaah iya hon là đi Arab chả hạt này nè rồi chả ô nè nếu mà xin được khăn Arab vào thay mình cái xin cái từ nằm dài nhỏ bên đi từ tầm dài phải cái ដល់បើវ៉ាកសង្ឃឹមលេយល់យេហ្វេលម៉ាទីអេរ៉ុបដូចនេះហូគីណាចឹងនេះគេអពីបើសិនជានិកម្មហឹងតាវើនិកម្មហឹងតាតាខ្មែរណាតាអឺ zahabat rajaat គេកានថាររជាអត់និកម្មតានេះនឹងទៅលេ fi'lun madi mabni អល al-fath យកលានេះបើតានេះតាតានីសមិនញោតតងគេហងអេរ៉ុបតាតានីសហ្នឹងលេ huruf دالة على التعلي على حرف دال على التأنيث كان كان هو أو هو بس أنت كان كان كان تلا رجاء كنين نه تام تاي نه رجاء نه كده والتاء حرف دال على التأنيث بني كده هلا تكاين ناي تكاين يل تكاين بقولو នឹងតែកាមេកៃនេះហ្នឹងលេ eh, dạo dạo cái xem bởi vì ngại tùm lại mà bên này là phát thi và tao lịch tạng nít nâng khâu cái đi có hard phone đa luôn là tạng nít đi câu giờ bơi khâu cái thì bơi sân chỉ cái chỉ nó sẽ nó thì cái nhập bao mày bơi sân cái cái là bơi sân cái chỉ nó sẽ nó cứ cái cái như biết nhục nhục lô mày ngại như xem mày tại bơi sân cái chỉ tốn cái tu thu thoi xin nào cái bạch tăng bằng đẹp فهني سمقاب فعل ماضي جو فعل مضارع بقى فعل مضارع بقى لا لبنا بني بقى giờ cả không phải mà tí nhá cứ tí sai nhá cứ con cái giặc hàng nghìn phải lớn rồi nó phải đó đấy nhưng ta to phải hồi giờ phải mà tìm cái này ô con tới vấn đề về cần động lực quá nữa phải mà tí nó cứ tung pi gần pi nhà nhau gần mập nè nhau còn lại pi nhau cái bù lo chúng gặp phải mà đó đấy គឺខ្ញុំតាមនឹងប្រែប្រួលខ្ញុំតាមនឹងហូបប្រែប្រួលនឹងបើសិនជាអេរ៉ាប់យ៉ារជីអូថាលយ៉ារជីអូមូហាំម៉ាឌុនមិនមក្កានឹងទីឡេទីកពាក្យយ៉ារជីអូវ៉ាម៉ៃយ៉ារជីអូខានងាងខានងិនហ្វអេលនីកាខានងិនហ្វអេលកាងកាហ្វអលុនមូដរ៉េបើនៅទីហូលេមកបនីអូយ៉ារជីអូណា مرفوع وعلامة رفعه eh. ni cha fi'il cha ism ke at-tamma ni khan la az-zahira ke ko tun ning kat arab ta ke la fi'il mudari marfu ke time lah ni ni time lah ni ni ke ke time la eh li khuluhi min أداة النصب والجسم ta biết bách thêm ta đây đi ô khối này rồi mà nhây nhây ta lượt xe mà mình còn nó từ ngày từ ngày bớt giờ từ ngày tôi từ bên về bên tụi nhập bảo nó đồ này nó hơn như lại nhưng ngại hậu xem nhé bách liệp khô lu bi hi kì kệ فإن دار مرفوع وعلام رفعه الضمة الظاهرة دون هنا هو يقول لك فإن دار دي ثام جو كاي لك قاعدة أسان نو كو غن رفوع بسن تي نو ហូអានឬក៏ហូឡាំ តកាណៅញោដែរណាគឺក៏រហ្វូអូតូយ៉ាងរហ្វូអូតូម៉ាទិកយ៉ាងតែរហ្វូលើកលែងលេងហូអានឬក៏ឡាំឬក៏គេខែគុំងាក់ព្រៃញោនឹងហូរហ្វូអូគេយូអាមេលជាសាំអាមេលណាសាប់គេកានណារៀនជាបលយឡាំវីដេអូថ្ងៃនេះតែមានរៀនសាំងញូណាសាប់ VM ដរ៉េបើនឹងជាសាំ VM ដរ៉េតតបកានស្លាប់នេះបើណាពឺយូណាសាប់ VM ដរ៉េអីពឺយូជាសាំ VM ដរ៉េ នេះគេដែរបើសិនជាញតហត់ឯងដែរញូស៊ីកោះមកហ្វ្រត់គឺទៅយ៉ាងអេរ៉ាប់ឡេនិនតែបើសិនជានេះតួកាងនេះបាទយ៉ារីជីអានេះអេរ៉ាប់ឡេបើនេះនឹងទីលេយ៉ារីជីអានេះកាងបើមិនខានងិនយកាងក្រេខានងិនហ្វេលកាងកើតអាវ៉ាល់ពីនេះណាហ្វេលមូដរ៉េប៉ុន្តែហ្វេលមូដរ៉េនេះញហូគេញហូញហូ cảm hứng nôn nisva kìa nôn nisva này chân nôn tôi lại giờ chia nè bên yêu nôn nisva bây giờ nhạc cảm nôn nisva này nè phải ở đây mà bên này ô ta hai trăm chúng đi à. nhạc cảm hứng nôn nisva giờ được cả ta chia nè giờ chia nè hao ta hà hà hà sa vậy bây giờ nhạc cảm nôn nisva này cứ gần bình nè cái mình nấu anh là rufo mà rufo được cả mình sụp kệ nè hà sa cái cái bây giờ nhạc cảm hứng nôn tàu kịp giờ GN và tiền y vào nó tên mê riêng sang nghiên nhu nôn tàu kịp dây mê riêng annual daylight cost sao đây như sâm khăn nghe nâng tòa này giờ công ngang phì nà công ngạ bởi em rồi đấy nâng ngang phì nà thì xa nhu cảm hồng nôn nisva đấy nôn có mai cạo lô nisva nâng chả mộ rồi bỏ nisa nôn rồi bỏ con có mai cạo lô giờ rồi chạy nè tao lọc chứ hầu giờ rồi chạy nè rồi tao rồi chạy nè តរយៈណានយរយៈណានត្រឡប់យកផងញូញូខ្មែរតរយៈណានត្រឡប់យកផងហឺផងហឺខ្មែរព្រោះយរយៈអាននេះនូនតោនូនតោគិតមកជុំនេះញ៉ាក់ VFN តរៈហ្នឹងយ៉ាងពីណាកានឹងយ៉ាងពីណា VFN តរៈតតរឿងនេះកែមួយនោះគឺរឿងរហ្វូទាំងពីរនឹងយរយៈអាននេះញូហកម្មនូននេះស្វាអញូហនូនញូហមតានូនគេនេះតោគិតអស់ហ្នឹងតរៈ VFN តរៈមករហ្វូដោយសារគេញូហអាន ឬក៏ហូឡានឬក៏ហូឡាំតកណៅញោបើសិនជាហូទៅលេខមិនសូបឬក៏មិន zoom ទុយអាមែលណោត្រេសាមែវ៉ាអាឡាមតុរ៉ហ្វីហ៊ីវ៉ាអាឡាមតុរ៉ហ្វីហ៊ីញូទាំងអ៊ីអឺវ៉ាអាឡាជូកាយ៉ាប្លុកហ្មិនអ៊ីវ៉ាអាឡាមតុរ៉ហ្វីស៊ូបូទិននូនយេគេ នឹងវាសិនជាបោះបោះរឿងចម្លែកយ៉ាងនេះបោះបោះពាក្យទំោះអយៈខានមូលហេតុយ៉ាងលីអានហូមិនមីណលអាស្មាអ៊ីល5 آمنة من الأفعال الخمسة នឹងដោយសារលេញនោះគឺជា فعل មើជាងកាំងរហ្វូញូហងស៊ូបូតិននូណាណាព្រោះតែច្បាស់អូទានអ៊ីមេរៀន af'alul khamsah wana merin ti klau ti pa thaul vi mi polam rumpun tu ni kamtam jai gani af'alul khamsah hane af'alul khamsah ni pelgang rufu nyu ku rufu ong subu tin nun pelgang jazam nyu ke jazam hazaf nun gang gana sam nyu gana sam hazaf nun wa hake nyu ke af'al khamsah na kan tu ni merin af'al khamsah wana thau ya Maksudnya dia hope na iyo di palah na ngapa một hai tông thì chừng ngô hoặc là tiểu khánh bưng ổn á một hai bưng chúng tôi thì chừng ngô cả thì giá bưng của anh thì đi xe cứ hậu tôi là tí thì nào thì nào nè thì nào thì nào rồi nếu bây giờ đi có tổ e đọc được nè bởi xin gì thì khánh là e đọc phải e sáng là bây giờ tổ xa này tổ à liều à liều này à liều nếu cần phải e lo phải e là gia đình hàng luôn này alif nang ke yêu alif tasniyah nang bahasa di Arab nya pih no tele wal alif hon là alif thì học ấy, thì học ấy cái anh đi chính ngôi nào còn thì học ấy cái lại và alif nên chính ngôi thì giáo gặp phục ngân nhô ngân phục gò nhô thì học đã gục hiệp nhô mày nên chính ngôi nên cái thôi lại giờ, giờ thì khăn giờ lại nun nun membicara Pak Mukmin nuna gitu nah cái hồi lại và na ni thì lại văn nun tiếp đào nghiên nhô nun đấy nè cái học đào gục hiệp nhô cái học đào ờ, nghiên nghiên rồi bỏ phổ đồ nè phổ con nâng thì lại vào alif tao miệt nhớ cái gì tao miệt mồm mồm phải sel được cái một tasel một tasel và nó mà bên này cái ini lọc nhục là mabni cái khăn lệ cái khăn tham cái lệ à là sukun cái này cái tự xem người là bentuk cái tự bảo mập mập mabni sao có kêu cái và nó phi hết cái phi phi mà halli rafin fa'il này thì bi hasa mày người nhạc lạc cả phi mà halli rafin fa'il này liên nó cứ chỉ tổng miệng một tasil مبنية على السكون في محل رفع يضمها البيرو فوق كي فاعل يكي جنجي فاعل តរកាងយូត្រឡប់ណាហ្នឹងលេខតរកាងយូហ្នឹងគឺជាកាងកុំត្រឡប់ហ្នឹងគឺជា file យ៉ាព្រោះតរកាងយូហ្នឹងគឺអាលីសនេះព្រោះតែពឹថាលេខអាលីសហ្នឹងឡើងលេខតរកាងយូគេនេះមេរៀន file mudare បើណៅគេត្រឡប់នេះមេរៀន al fi'l al mudare បើហ្នឹងនេះគឺតកតងក្នុង file mudare ព្រោះបើសិនជា arjiu កៅត្រឡប់ arjiu giao yarji'u nha dòng cái này nha yarji'u này lại fi'l mudari marfu alam drafihi ad-damma đây này chúng ta kỹ nari narji'u cái này kìa lực lên trái fi'l mư yarji'ani tarji'ani yarji'una tarji'una tarji'ina khai mình nó cứ giao nari tarji'u Ari arji'u cái cái này cứ tham đà hơn rồi đấy ô dạo cái nào ở gần phụ nhung tầm mó gần sạm nhung phát hát 번호가 nhớ không 요 홍수꾼 cái uh, ờ, long nào pogo bắn mà để lại cái Arab islam là gì fi'il là gì thì càng fi'il là mara sana và fi'il là mara cận này fi'il là mara giờ là irja rồi có ir go irji cái cái này nè fi'il fi'il là mara mà xin thì thì Irja នឹងបើសិនជា error of element អ៊ីរជាត្រឡប់វែកហឺនេះទីកមេវ៉ៃកុំអីអ៊ីរជា فعل فعل امر នោះ فعل امر فعل امر chạy lý chạy lý làm ô chỉ tụi tôi phải gắn cái rap gắn hỗ trợ ali làm ô ô thay là khen là al hakku và đây jam boy cái này là al hakku al mubtada chỉ ngồi nên nó chạy lý làm bao nhiêu chuyện chạy ali làm ô phải gắn rap chỉ cái chân này Misalnya ini kerja mubtada. Lalu kau ni hantai mai kerja khabar ni leh. Permula pi irja nang ke nyu nyu kerja fi'il amar ke kat mai. Nang hoca alif lam gai fi'il amar. Irja kerja fi'il amar. Fi'il amar ja fi'il madi gai. Oh ya fi'il mudhari' mabni ala sukun. Mabni tengok sukun. Dunia gai. Fi'il amrin mabni ala sukun. Cap ya dunia. Nyu aj អ្នករាប់ថែមនឹងកែលេ អឺ valfael fael របស់ edg ហ្នឹង tomirun mustatirun នឹងអាចធ្វើលេខ wujuban គេហៅឯង takdiruhu takdiruhu នោះនេះគេកំណត់គេញូឡៃអន្តាអន្តាតរំនិនអ៊ីរជាបើសិនជាអ៊ីរជាអីអ៊ីរជាអី ila rabbiki radiyatan mardiyah នឹងពីអ៊ីរជាអីនេះ tele ti eram yule be fi irji kelani fi'lu amrin tiết giác han nghiệt nhu cái nào con tệ vậy con cùng nhé mabni ala hasfin nun tìm dịp là với ai mabni là hasfin nun ờ, và nó từ ai thay em lại ờ, li annahu khôi لأن مضارعه من الأفعال خود بواسطة دري بهوي الخمسة à chấp gì thì khen tham và ni ó có kiểu ghê hay lại gửi dạy gì hay là xin nôn tụi ni khôi với à. cái chân với cái chân gặp này như tiếng ngọ sao nốt người lại cứ do một tòa rẽ nhau nó cứ chỉ một hết rồi bỏ sẽ là mờ có con game dễ bằng lấy giờ mình gần phải là mệt tiền lọc điều này Poja walja'u cái này cần gọi đó để walja'u thì họ gã gọi ja'u thì gã nghìn nhiều walja'u tamirun muttasilun hôm nay chỉ tamir muttasil cam không irji đó như cam không irji đó muttasil là cam gần và tamir tamir nha wa huma ja anta ka kuma cùng cái kan, này eh. mabni thì chắc là ala sukun eh? oh phải eh. ô ya di bawah engkau engkau enggangnya ada sukun fi mahalli raf'in tresa fa'il tak mau lebih rufuk fa'il ya bahasa irji'u irji'u fi'il mudhari eh, fi'il amr mabni ala hasfin nun lohno vào ni kuji eh, fa'il hunile wal vào dhamirun muttasilun mabniyun على السكون في محل رفع infahen hanya itu tumrong ya ya yao ya ya irji nên nè hôm ta kị trong ờ, cỡ cần tiền lấy mừng vào này già nghe đọc giờ cỡ ok về lý cái tập nào mong cái tập nào mong nòng trường được thì bao cứ cái tổ Arab ism là nó Arab cái này fiel fiel mà đi fiel mà đó đấy cái này horo horo bằng Arab horo ngay bờ bên đi lắp xuôi đây đây là lỗ ta sang sang thôi thì kỹ ngại quên lập tình trạng tự do chính nữa thì horo bang horo eram ngan bay horo senang jinggang kan dia kan dia mung dapai merin thana bên lệ xâm gặp để xài phao pháo thì lệ xem nó nhìn ta mua rốc Bueno, tam nương mà bên đi. Phải elo phải elo mà bên đi. Bueno, nhầm tam nương mùa rập. Cái về tích dây tăng lý không dọl bị mùa rập mà bên đi ở nó. Là bằng nhỉ. Hô rô nó cứ mà bên đi từng bị. Mùa rập hơn lệ. Yang ai. Yang nghe rập nhau, nghe rập nhau bằng. Dòng này. Nghe rập hơn lệ. តកៃយរអាគ្រិលកាលីម៉ាគឺជាព្រោះប្រែប្រួលព្រោះឧបាមកចុងកាលីម៉ាហ្នឹងបិតកៃយរិលហាឡាទីលអរ៉ាប៊ីយ៉ាហងឧបាអឺហាឡាអរ៉ាបញូឬក៏ហងឧបាអាមេលគង់ធ្វើមើលទីងក់ញូយកកលាននេះខ្ញុំនិយាយយ៉ាងចឹងគេប៉ាំងចឹងព្រោះនេះថាយាពីមហាម៉ាន់ណាពេលនឹងគេចែកលេមហាម៉ាឌុនពេលនឹងមហាម៉ាឌិនពេលនឹងមហាម៉ាដាន់ gần chạy tuân tính tàn ní không khe tuy bị nhô bị cùng nhìn tộc bị phải el cơ bị một olympic cơ phải el luôn thôi lệ chà á chà á muhammadun là ra ai tú bị ní bị phải el ra ai tú muhammadan bị ní bị một olympic bị bị nâng cái có không bởi nhô cái cũng nói bởi nhô không tuy mà nè bị ní phải el hồi lệ nhô gần cùng mày bị ní gần bỏ phải nhô និង Newton beam of all beam of all ជាមហមតាននឹងកលនេះអារ៉ាប់ពួកប្រែប្រួលនឹងគឺពួកប្រែប្រួលគេមកជុងកាលីម៉ាស់ហងដោយសារតែ Newton មកពីឆងឆងកុងបើលេខ Newton ពីតាសាញយកកុងញញុំប្រែប្រួលអនចំណែកគឺ Euler Mapani វើ Mapani គឺញោហ៊ូនីអូញោប្រែប្រួលអូញតមឡៃក៏ព្រះញោយកកុងយកថាយោហួញតមឡៃក៏ហួគេឬក៏ពាក្យមិន ឬក៏ពាក្យម៉ាកននេះកនពីណានឹងញតប៊ីឡៃដេះចាអាមង្កាណាគេកណាឬក៏រអៃទូមង្កាណាយកងញតតមិនណាញោប្រែព្រួលអស់ហ្នឹងលេម៉ាប់តនីនេះគេរំលឹកវ៉មិនបើទៅនិយាយបែបបែបហ្នឹងគឺនិយាយណាមិញណាមិញតប៊ីកងនេះក៏មានរៀនហូតនេះញោគេផៅឬក៏ចម្លែកឬក៏អស្ចារ្យយ៉ាងនឹងគេអស់ ហូរ៉ូនេះគឺអារម្មណ៍ញូគឺស្នឹងយ៉ាងអ៊ីសិមស្នឹងយ៉ាងហ្វេលគឺអារម្មណ៍ហូរ៉ូប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺគាត់ទៅនិយាយមួយយើងអារ៉ាប់ទឹកទីរីស៊ីតឬក៏បើសិនជាហូពេលអត់ទេពីអានសម្រាប់អ្នកក្លងគាត់ទៅបើសិនជាអាចយល់មេរៀននេះហូហូនេះលេគាត់ទៅយល់លុយបែហូលុយបែហូហូលុយបើសិនជាទៅហូការយល់គេគេគងលំនិយាយនេះអូគឺហូនេះលេគេបែហូស៊ីតបែយកព្រឹងថែមនឹងគេហូរ៉ូហូថលេ raja tu min Mekah. Neng dekat Arab pi eh, min ni. Arab ngapa? Min. Nyu nanti jangan kau ingin nyu. Ingin pukoh, pukoh nyim tangan huruf ataf, huruf jar, eh, huruf nafi, Ờ, huruf istifham gikan nyemtangenyo bahasa jadi hau takun genyo arab jingonyo arab arab hon le te bai bai khan gang le nyo ne gần ngã no gang nga ke ngonyo to mol pi lai gikan nhưng bởi sinh để khăn arab mình thì lại mình harf chạy bùi ơn chạy lưu làm ơn al harf này chừng harf harfu jarrin មិនគឺជាប្រកបចារតួនឹងនេះណាកថែមយ៉ាងយុទ្ធនីពី harfu jar ដូចនេះតួនឹងកលែ harfu jar mabni ala sukun បើនៅកថែមកលែ la mahalla lahu minal i'rab បោះតាអរោបោះតាតួនលិនណាតួនលិនទៅបែកតទីសកល ជាឡៃគួតកលែ ដាស់ដែរនេះនិស្សខ្ញុំប្រឡាស់ឬក៏សោះសាមិនខ្ញុំបត់គេអើយនេះណានឹងតិចយកតិចយករំលឹកច្បាក់ឃ្លាមកពនីអគិនីមកពនីអលសុគូនឬក៏មកពនីអលអលហ្វាត់ហាណាបើនៅឡាមហាលលហូមនៅអេរ៉ុបនោះទាំងពីរពាក្យឡែកគេយកតែរំលឹកឃ្លានេះហ្មងគេជាឃ្លាមកពនីអលាគេគេណាបើនៅឡាមហាលលហូមនៅអេរ៉ុបណាយករំលឹកទាំងពីរគេដែរអលាណាហ្វីយ៉ាលលជីនអលាណាហ្វីយ៉ា la ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi nâng là yu'minu nâng tiếng Arab là harf naf và nó thì thì thì thì đau bên này mà cái chạy clear này mà anh lại map map bên này là sukun là mahal là ham là Arab nâng giá cao tung pi thì chạy là bên này cùng cùng cùng cùng nâng tôn tôn bên cái lại với cái lại bởi thế thì thao lại nhà giáo công do cào nhớ nhìn tung pi nhớ thì chạy tầm nhiều vậy harfu nafs bini harfu jar mana lekeh pang lekeh ya hôm nay lại tại tao hướng Arab hồ rốt bởi xin chơi nhau hôn ngính để chạy ngân nhau khan ngân nhau về khan ngân nhau này là harfu jar bởi xin chơi nhau hôn ngính ở để khan bạn nào nhau bạn nào nhau cứ là phải harf là phải để harf hồ rốt cũng ngạp gai phải nâng là phải thầm đa dụ mình nói là lại iman la yu'minu hu iman o dalam hadis ni ke kan jai hu iman krup kron o hu iman samparna o na nang eh, ngak ye ton nen ngak ye ton lan ni ke ke kale ba sen ji proh ni ho ngen te khan ngen proh mai harfu jar ba sen ji proh ni ho ngen o te khan atanai mai harfu naf là hồi đó nó mạng này như cười là phải nếu ý là zahabtu ila suk zahabtu ila suk susu gitu ya Sabtu ila asuk Arab eh, ila ngapa tidak ila harf jar hầu dunia Tadi itu untuk cái này untuk và tôn cái chả tôn cái khăn គឺថែមយកទីកាត់មែន harfu jar mabni ala sukun la mahalla laha min al i'rab la mahalla lahu min al i'rab ថែមវាកាត់នេះមែនអូខេឥឡូវតូនត្រៃយល់កោនេះនិយាយថាបង្កោគេចិត្តដំនេះយ៉ា harfu jar អត់គិតនិយាយថាបង្កោគ្នាឡើយពេលនឹងកាត់ conversation នឹងយល់ខាងហ្នឹងណាឬក៏ conversation នឹង អឺអ៊ីតមៀតមកចប់លំការងារគេនេះក៏ដែលថែមពីពីម៉ែឯងទុនតែទុននឹងគេបើនៅទៅឯងគេទៅកំឡាស់កោងក៏ជួយលើអូយលនពេកលំពេកវេក៏រាប់ក៏ងារទំនីមែនយកថែមបនីអូនឹងជួយគេដែលងាប់ើងាក់នឹងអ៊ីស្មាវ៉ាតេវ៉ាឡាទូជាដិលនៅកាន់តែជានិសេសហ្នឹងគឺទៅយកគោរពទួនតែម៉ាយ៉ាស់ថ្ងៃកាហ្នឹងទោះបីថាលើកាត់ឆុងឬក៏កាត់ lu cái kế đến cái đó cũng là yêu cách chui cách từ bạn mô lô trên cái có sang cái cách chim mươi cái cái làm án bom như lại à, và đây bil à, xa nè mẹ mười cái nó cứ thể dạo tế ngã xem xa là bạn cách là bạn là bạn à, tua gần mẹ mười nè và đây bil xa nè Iya pi ờ, isem fi'il huruf ya. Pano tinam je lam kan ni bisa ba. Tinam je megang isem fi'il huruf la ya. Lam Làm isem ni cứ con người vào vậy hasa kêu i'rab takdiri. I'rab gần pha trên cloud con te. I'rab nó gần pha trên cloud. Thì sao như cứ zahiri, i'rab zahiri. Thì to như cứ takdiri thì này cứ di tìm mahalli bozimlikka inshaalloh okay mong cũng mahalli thế đi, takdiri đi cứ như giáo cả ông chụp bạn sợ thì đi giáo bạn tìm về cần lòng mày như cần thấy nhú đi, cái hút bộ cái hút bộ chụp bạn ai là mặt nhẹ đọc nữa ủi thôi giàu ờ, isim maksur còn cái isim maksur al asa tìm về biasa này mấy như sinh năng al asa liman asa mồm những sinh mẹ người này cũng chang al asa liman asa nunggu dari Arab asa tila ya kung ya tila tiga po al asa ba mai al asa ba nó tila nhiều chừng kỹ cả thì công lập ờ, và di pha nhiều cả đem dây lô bằng vậy mubtada marfu wa alamatu raf'ihi at-tammatul muqaddara vì ni thế giao thì chạy muqaddara cái không ai chạy ôi chừng ồ để sao nhiều trong mừng cạn này thầm đài nhiều trong mừng thầm đài à bởi sân gì thầm đài như với thầm đài nhú at-tammatul zahira hình zahira thầm đài nhớ nè nếu mà sân gì zahira thì tiếng bạch chạy mẹ ô để sao lại như tọ làm làm nước pro cái đây này như tọ làm làm gần thầm đài vậy nè nếu bạch chạy ô, thế bởi sân gì trong thầm đài tamo muqaddara muqaddara ni min bih vang qa bih pa dal sabtu bih pa ra bih pa muqaddara lang le yang gang pakop gang pakop tom ni al asau pente alih nang nhà chạy bê chừng ở chừng gần hỗ trợ mẹ nhộ nè à liền nó từ nhà chạy bê ngõ nhô chừng ở từ em dày đồ bằng nhà gái và làm tôi phi tâm tôi một cái đó bác sĩ đu ní gái về để giải tôi nâng cái khăn đại về chứ đi akhirihi cái tôi nâng cái bỏ máu đấy nè cái khăn về để tham cái mana mana này lại khá chứ mình zuhurihi mừng phụ đong nhu nắng đong cái đong cho bạn cái thế này hai hạ cái khả hạ cái khả cái đong ngon này hôm nay lại khả giờ mừng phụ đón nhu nắng mana mình zuhurihi kita menjadi isim mangkus maksud eh, maksud maksud ya at ta'azzur ta với pa in với pa zal tu với vàng ta'azzur khan chấp đi đương nhiên hậu tuần lại đã tham cái thay nè. Mục thế này مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهوره التأذر Azur này lang lại mình ai từ rồi chứ không ai chừng ổn impossible sang lễ nên lại aliu nó cứ chạy kia với nhau chừng ô aliu nè aliu nó cứ chạy kia với nhau hồi chừng ô nâng giá chừng lại khá mừng vậy hồi chẹp kia đòn mày nên nói nữa à kế để xa kế phụ đã giờ này phụ hộ ai chừng ô này nhạc khá cái gần chẹp kia so hiro ngo aliho nên dile mana tôi zuhurihi cứ bình tu ni bảo bentuk inshallah về tự petik jauh ya tun lai ke lek jauh ke nanti bahasa dia uh, ờ, tôn nâng cái bệnh chạy là akiri hiểu vấn đề cái tìm tìm cái mà nó amin zuhuri ta asun dạng thì chạy mày dạng thì gạ mày không như vậy mà mana amin zuhurihi at ta'adzur kalau juga jeng baca ala để desa pi tung joh nó cứ preh ko ngai arab preh to mo chung yo nya nang te bin jai khan gan kilo bằng này thao thao cả ya để preh mo chung nó giờ preh cũng ờ, gan arab như này nè nang baca mày ok Bakın kekan cek ke kau hai gan le re chong we ala kiri ni. Re plong to le te plong sla le kung te ho del del del kun sla gang ni zom sla gang ri ka rebib robop arab to sla gang o nang te jak ka pi mai. Đâu kau pe kung te ka o pi o gang thao le ka no thao o o kan le ka no thao yo bo ka o nan o. Nang te jak ka pi mai. L ឹ k lên để sla le kung te to to pe gal ka tun to nang te ngak ti tun te nào. Besen je pi ni ba. vợ uh, eh, Alpha ta Is bên này bên này cứ yêu isem này nè là bỏ tuần nướng nè và khan sa. Từ nướng nhận đã tham vậy. Tham bên này tham mừng đã dùng lo li ăn nahu vậy. Li ăn nahu Ismon chậm chậm mặc dù tham đôi này vậy بوبيلو بوبيلو كيغاو دا تايمو لانه اسم مقصود cái này thì thao lại xem mặc sốt cả nha và cái time time cái nó cực kiểu cái vì li anh hồ ismun mặc sốt này bữa sáng gì nhỉ bữa sáng gì thì học bị al jalisun នឹង alpha តានេះយក al asal យើពីអេរ៉ុបយក alpha តាជំនួសពី alpha តាមក mubtada marfu wa lam tarfu hi adamatul muqaddarah ala akhiri mana amin zuhurihi at ta'azzur ya ka kan gai តែបើសិនជាហូបពី al qadi al qadi យ៉ាមតៃ al qadi jalisun qadi នឹងតោឡាអេរ៉ុប e qadi ឡើយបើ យកកម្មញ៉ាគឺតែចែកពាក្យ al qadimai កលែងនោះគឺជា mubtada marfu' wa alam durafi adam al muqaddarah ala akhirih mana'a min zuhurihi គឺតាអ៊ុរនៃលបពាក្យតាអ៊ុរខ្លះ mana'a min zuhurihi as-sikal សាណាសាសាអលីបតាសាសាពីកលែកោពីកងអ as-sikal as-sikal ឡើងឡើងតកធ្ងន់ Honele ga aj pe le al ko di yu chừng mình hậu cần ta zoro ta xuống pe chừng o che che pe chừng o ta si kal ne che pe chừng mình al ko di yu nó cái chừng che mẹ o asikal nhật gặp thật là con gặp nhật gặp thật là nhú như là che mẹ nhưng ngã về ngày tao na nghe rồi này như pom le al ko di yu nữa như lẽ mấy thứ hậu dạo mà na amin zuhuri asikal kìa thế thì pe chừng cả nhú cái pe chừng nghe cần lẽ sikal như lẽ gặp là như là pe che al ko di và وسمجيت هوبي آه شوف آه معلمي muallimi ông cu cao ông tôn cao nữa muallimi ông tôn cao nó gọi là nước Ả Rập là bự muallimi này ينبه بنيمة معلمي جاء بنيمة مبتدا مرفوع وعلام طرفه الضمه المقدره على اخره على اخر جاء هو منع من ظهوره بني dia جاء تكلا dia جاء ازرا dia جاء ke منع من ظهوره eh yêu bini di mana yêu sit yêu tinyo na ish ishtighalul biharakati al-munasabah cái chân cái chân ờ, muallimi này, prom chạy muallimui mà ờ, chạy muallimi cái như là listighal mana min zurihi nè istighal al mahal hình như là vam không đang cái kasrah nó để sao lại ញសំហង្យានេះញមើកស្រស់នេះមិនចេះនេះវិញសំហង្យាមួយនេះញីប៉ាំងអត់មួយវាលេមូគេញីប៉ាំងមួយនេះញញូសំកងហង្យាអូដល់ពេលយ៉ាមហ្នឹង dèm tài nữa nè cái không tọa cái nặng như xem những cái sờ bộ vào á cái không tọa cái nặng như xem những cứ tầm mò bờ ở liêu cái không tọa cái nặng nhố xem những cái nó cứ phát thà cần xem những cái bài chấp cho để chạy phát thà cái nào ở liêu nó về chừng rồi នេះលេដើម្បីវិញសុំសុំស្របកោដើម្បីវិញ istiqal នឹងលវាមលវាមហងលពីលពីនេះលពីលពីមកអលីមីពីអឺមានហងយ៉ានឹងលពីនេះ الفام هم جاء بغيه وينصم هم جاء استغلال المحل بحركة المناسبة أتون نم يهو لأ نيو يلا nhập đài yêu uslu bahasa kayak na, ini lah istiqlal mahal ya kau nya, benda ini bin bin biharaka này. Ialah biharakatin nisatin Enggak apa muja nisah ini. Ulangi kaknya. liya il mutakallim. Nunyo pihipi kan. ini kau ini kau pelo pelo bani di, di harakatil munasabah ni. Biharakatil mujanasah mujanasah nah Ờ, nhu nyusam hong già mình ta lấy nó về kalem na hong kwe ko chạy tiki yung che che mu yo di che mi de sa le kwe già hong ya ya to kana to ka pa này na ờ, à. mana mình ta bo tun hagang ka che kwe jumla jingang tet le bi harakatil kasrah muka ya mana amin zuhurihi istighal al mahal bi harakati al kasrah mình ta kung kung lệ gần có đang lô jingang nó cứ bên này nè bởi thì ngày chị tuấn con đi chạy vào đi với giáo nào chạy vào đi với giáo này với ngày chị nó sẽ thì chạy vào đi mà những cái nào mình à sao cái ờ, bạn đi thì cùng dễ dễ về yêu al mahki al mahki nên hình sẽ nó lộn nó thôi nó sẽ cái đi sẽ cái đi đem al mahki đại luôn rồi <laughs> đại luôn មកមកតមួយមិត្តគេអត់ទីថែមសាគេណាចាស់អ្នកខ្លងវិញពេកបលៃណាណាស្នាស្នងនិយាយពីអលម៉ាស់គេគឺជាពាក្យគង់ខាងផ្ដៅញូអឺសម្រាប់ងិនពីងិននុយប៉ុណ្ណោកងចោះញូហូបកាយកាយអូអូនេះលេកងកងគឺញូលំផ្លោះសាហូបកាយកាយអូទីហោទីនិយាយលេសហបទូឬក៏នេះគឺ Sara Sara nó visit nó sẽ ra từ đờ lên Sara Asuya con this chó Abu Sobi Abu Sobi thì trong đó đi Imaret, Abu Sobi vậy xin được khe tiếng Ả Rập Asuya này cứ El, Abu Sobi này cứ một Olympic bởi nó ti ipi abu nè abu na ya yun ke aba so bi be te ga hom là aba so bi o panina cái yêu Alma mahdi bi ne nè, bi cùng gần gần cho như nên nhờ gần cho về nhà tọt đã abu so bi như khẩn tọt bi lại đây hơn là gần gần khứ nhau lắm lắm đồ gang nên nhờ abu đồ nên nhờ hậu chạy aba chứ ngờ giờ cái tên lệ cà rọ tú cà rọ tú surata al mu minun dạng nhớ năm nên al mu đến và nhiều trợ chúng ta phải lại vấn đề để sao lại nhau cứ chỉ mà kỳ mà kỳ này lại gần cứ như tôi làm gan gì đi à anh cài chỉ ngờ tôm bị lại đây mu minun này nhỉ nâng bị nó có chúng ta cái yêu phát ha một con đờ rồi hôm nay cắt ra một con đờ rồi không cần ruột phổi nhau à, cái chả nhau không vào nữa cần cần nữa hôm nay cần này gần pia tông toán ấy chừng pia sai à Abu Dhabi và nó gần là sam nhong fatha muqaddara mana min ha boleh mana min zuhur al al al al al adammah harakah nang okay à chào cái rap thì sôi quên mình gọi đấy nâng từ là Abu Dhabi maf'ulun bih mansub وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره các bạn bạn ha على آخره منع من ظهورها hả kia hả kia con khạc bao nhiêu đòn mẹ nó à, bạn này yêu uh, như vậy chạy vui kia à su សូរតុលហ៊ីកាយារូបភាពហ៊ីកាយារូបភាពគង់តែកំណត់បញ្ញូនេះនឹងយើនឹងទៅអាចចែកអាប៊ូសប៊ីយ៉ាណូអាប៊ូសប៊ីគង់ឬក៏អាបាសប៊ីអូគេយូអលម៉ាគីចុងក្រោយគឺគង់តែនិយាយមួយគឺអឺ fe isem kung yuto hatay mung pugoh jar zaid yuto hatay mung pugoh jar zaid zaid nó pugoh jar kung ang time ព្រោះចាត់នោះគាត់និយាយថាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាមើលនៅទីងក isem lesa ism nên cứ dạo tè char và thế nhầm tè huruf char nên cứ gần bắt mơ như mấy cứ zaida gần chạy như mấy cứ gần thay mình hô kinh chia huruf char bịt bọc o cái đâu tôi bây chỉ cái đâu như hỏi tập rồi làm Quran làm Quran ấy chồng thế về chứ chồng có khi lên cái nào chồng thế kênh Quran chồng có hal mình nhập của nyepek buah kaum lain eh. Hal هل من خالق غير الله Ừ, dạ dạ Quran à, lần kênh học chồng ạ làm Quran cứ ta à dạ đã xa nó cứ về mình gần شوف شوف نه هل هل من خالق غير الله mình vị đến cái yêu mình zaida mình zaida hôm nay mình nên cứ ờ, gần chạy máy thèm mình gần tham nhu ờ, bên ta nhu hội thì bol thuộc bây trường tham nhu hội thì bol hôm nay hal mình khalikin غير الله ជាសញ្ញាសួរហ្នឹងតែកាមកលងឿន هل من خالق غير الله នឹងបើសិនជាទាំងអេរ៉បញោទាំងអេរ៉ប hal នេះគឺ hal harf is អឹមបើសិនជាទីខាងថែមយ៉ាងទួនប្រែនៅលេខ mabni ala sukun la mahalla laha min la mahalla laha min i'rab ok học anh hai kiểu mình i'rab mình bang. haruf jar zaid dunia dikatakan time like mabni ala sukun la mahalla laha min i'rab cái dạ, ok ok khalikin nhau theo PHP halikin mubtada marfu wa alamatu raf'ihi ad-dammatul muqaddarah boleh boh boh eh, tumbuh muqaddarah ni ke nyono ke asalnya hal min khalikun padai desa le jege jengge je khalikun no mulhat ke jengge je khalikun ke thai le mình này cứ ra ít mình gần mình mình cần mình bèo, mình bịt bọc cọt rồi cái cái chim hôm chạy khó lì con nó rồi gọi là cái chim cột ăn cái hôm về lại khó lì con nó khó lì kính lì ăn là hú rồi còn bởi وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهوره يبي يبي منع من سهورها هانها تمه مقدرة يكي جنجي جبوم جاء تمه مقدرة ما معنى من سهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد يقوم هنا اشتغال المحل اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد هنا نجد الفام هون Ờ, như tôi vam hong chạy ghế quenya istiqal al mahal bi harakat ờ, như vam hong chạy ghế để xa hôm mình này hôm mình đâu kana như istiqal al mahal như tôi vam hong bị cống ờ, hầu go mình sẽ ít tạo kana như mình sẽ ít tu bây lại như hầu nhiều hô nhiều kinh hô đâu mình bẻ bẻ ở bên tay nhiều hô ít bồi lại nhưng ngã về khali kinh chả chả bên tay yêu chả ظاهري កាលញៀវញូកដោញូតែជាក់ស្ដែងគឺមកតដរ៉ះមិនយកមកអលីមីនេះមកអលីមីទៀងញីប្លំកានេះអនលមីបេកលានេះកដោញូមិនអាសាញូណាមូមិនឬក៏មកឬក៏គេណាអាស្រ័យកលពីញូណាលពីអេរ៉ុបញូណាបើសិនជាជាងអូឡីមពីនេះមកតែនេះញូជាមកតដាហ្នឹងតមកពីរហ្វូញនឹងមកតដរ៉ះតមកមកតដរ៉ះមណាអាមីសូរីយ៉ាយ៉ាកងខៈមឹងហូបរៃចែកតមកអហ្នឹងគឺញឹមតែប្រកបមិន جر زائد توقنا نيو اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد đơn nha bộ giàu pi á na chẳng đi là cái kia tên dạy kề biệt kề còn thứ hai hô sinh đồ cái gần tộc bằng đấy giàu hô mười gần ấy cả hay nữa mười gần này hô sinh đồ còn cái gạ thì làm comment mấy bởi sinh chị peli ở trang peli là tài hô sẽ kiến tổng mới ý đấy cái thao lại តែហូសំណួរគេអឺ long lens so ហូហេហេសាហ្វីតរំនេះហេអូណែ so ចាខលីកិនណារហូរហូអ៊ែរ៉ាប់ឡែអូខេ ism file ism file កិនមកសាហ្វី ism file នឹងកិនតែជីងញ៉ុំមិនពូថៃឡែ المسجد كبير នឹងទៅឡែ المسجد នេះ مبتدا مرفوع ghê nào cái hồi là al masjidu nó ism ai là đó nó ism ism makan nó nhớ nó ism makan nó masjid này là bị sujud nè từ cái hồi là cần thì thao và nếu thì phải làm sao đó mình thao cứ gàng cái cản khỏi là cần thì thao cứ lại gàng như cứ chỉ gàng ism fa'al tại thì hôm bữa mẹ e đó ô ism fa'al ism makan ism zaman cái cản sum no sao vậy nên thì e đó mình lại mubtada được cái cái này nó thay lại này thay lại Muhammadun Muhammadun alimun. Muhammadun kejigan kong alam nang tapi kong ke Arab alam ni dia hola nyuji isim fa'il lah dia khabar mengaya. Khabar marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah kainana. Ya guys safi. Oh. oke. hai semua kayak guys. Ya kira nak ulang-ulang kaman sini kan kain lo kat eh, di Facebook hau semua. Bahona lah, bahau. À, chị gần giờ bây giờ. Nâng trai bà chọc mê riêng trai tùm ní. Trai kê bọn như cúng tổng hồng gần ẹ rộp ní, rồi bìm ẹ rộp ní, bên tay sừng gặp nạ, lòng xít, và bình lệch tàu phích. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.